không không sau một hồi sau một hồi vật lộn với thiên nhiên thì mọi người ơi tôi thất bại rồi <laughs> cho chị miếng nữa Thì ban mình mày luôn đi <laughs> ừ. Sao dạo này mày béo lên vậy Thảo? Chúc sinh, chúc mọc đầu đình Em sinh, em có hơi phình vẫn sinh <laughs> Em đi ảo à? Ảo à, thật đấy Nha Thảo, nhà em có đủ cơm như mày ăn đâu đó Chén thôi à, Dạo này béo lắm rồi đó nha Một chén thôi ừ, Để xem ừ. Ăn đi, ăn đi, ăn đi chị Ngồi xuống ăn đi sao vét hết nồi luôn đi cậu hai em đợi cậu sau này cậu cưới em nhé bóng đò cập ngang bến sông biết anh sang lòng em vui thầm viết bài thơ trên giấy hoa mang tiếng yêu gửi trao tình em ui da đúng là vòng hoa đẹp nào cũng có gai chảy máu rồi nè <laughs> sợ cười à mẹ ơi hạt bay tăng nghi án nhá Ừ. <laughs> Ăn đi, ăn đi Anh có về xứ nghề với em không? Đất miền Trung con đã tự ngã mà không phải ai xô đẩy con không thể về với gia đình nữa rồi con đưa mẹ một lời xin lỗi kiếp này con không thể nói con nợ một cô vợ hiền con nợ mẹ muốn đưa cháu ngon